Ờ, chào mừng anh em quay lại với kênh kèo bóng cao tiếng nha Hôm nay mình ờ, sẽ tiếp tục nhận định cho anh em trận đấu ở bảng B Giải đấu ờ, AFF Cup giữa Singapore và Myanmar Diễn ra vào lúc 17 giờ ngày mai Bảng đấu hiện tại thì Singapore đang xếp ở vị trí thứ ba Và chưa thi đấu trận nào Còn Myanmar thì đang xếp ở vị trí thứ tư Họ vừa mới trải qua một thất bại trước đội tuyển Malay à, Theo thông số thì anh em thấy nè 10 trận gần nhất thì Myanmar chưa thắng được trận nào cả còn ở ờ, đội tuyển ờ, Singapore thì với 6 trận gần nhất thì họ có được hai chiến thắng và ba trận thua và một trận hòa và lịch sử đối đầu của hai đội thì cái trận gần nhất thì Singapore ghi được tới 6 bàn vào lưới của Myanmar và theo những cái thông số này á thì ờ, mình thấy Myanmar vừa phải nhận một thất bại trước đội tuyển Malaysia thì theo cái trận đấu đấy thì Myanmar đã chơi rất tốt uh, so với uh, kỳ vọng của người hâm mộ rất là nhiều rồi vì họ cũng đã gây được uh, khó khăn cho đội tuyển uh, ờ, Malay uh, về uh, Myanmar thì thể hiện cái lối chơi tấn công nhanh này các cầu thủ thì chơi cũng có kỹ thuật nhưng uh, với lối chơi mà thiếu chiều sâu của Myanmar thì rất khó uh, để có được một kết quả có lợi trước Singapore nhất là hàng thủ của Myanmar chơi bóng đang rất là thiếu gắn kết À, thường á, thì trước những đội bóng chiếu dưới ấy, thì ờ, Singapore luôn cho chúng ta thấy là khả năng chơi tấn công rất là hiệu quả à, và theo tỷ lệ này ấy, thì nhà cái đang đánh giá rất cao cho khả năng chiến thắng của Singapore nha anh em và với những cái thống kê vừa rồi của mình á, thì mình dự đoán trận đấu này Singapore sẽ giành chiến thắng với tỷ số 3-1 nha và trước tiên á, thì anh em nên có một cái trang riêng để chơi nha và mình thì cũng có rất nhiều mã kèo gung cho anh em chơi trong nhóm của mình còn kèo gung thì mình uh, cho anh em chơi trực tiếp trong nhóm á thì nó sẽ dễ ăn hơn rất là nhiều nha à, những anh em nào á, mà chưa có trang á, mà muốn vào nhóm chơi cùng với anh em mình á, thì cứ liên hệ cho fanpage hoặc telegram kèo bóng cao tiếng mình để ở ờ, phòng mô tả ở dưới video ấy và mình uh, sẽ trực tiếp hướng dẫn cho anh em tự lấy trang để chơi nha anh em tự chơi thì lúc nào nó cũng ăn rất là cao không bị mất like mà không bị mất phí chơi qua tay của ai hết á à, thì đây uh, cũng chỉ là những cái nhận định dự đoán cá nhân của mình thôi còn anh em nào mà muốn nhận những cái mã kèo chính xác hơn á cũng như những ờ, mã kèo gung giữa trận đấu á, thì anh em cứ liên hệ cho mình nha ok cảm ơn anh em đã xem video của mình nha mình cũng xin kết thúc video tại đây nha à, và anh em đừng quên để lại cho mình ờ, một like một bình luận và ấn nút theo dõi để xem những cái video sắp tới của mình nha cảm ơn anh em nha